nào rồi Không được đâu về trở lên đi Không có cơ hội ra hả Nè làm để đi Sao không nói Anh gấp rồi hả đào Đau vậy à Tuần sống không ra được đâu nè quê hùng tối nay không gặp được bạn gái thì khỏi đồng phòng rồi chạy đại ra đi anh sợ cái gì một mình tôi đánh gục chín đứa mà nghe nói bên ngoài đâu phải là có chín đứa còn anh em mình nữa mà ê đừng nóng nếu đánh nhau thì sẽ có thương vọng đó tôi muốn luyện đến các bạn đâu như vậy nè tụi mình nói thẳng chúng nó mong chúng nó thả ra ê là ơn tránh ra đi cứ nói chuyện đâu đâu không à anh thì muốn trốn ra bây giờ có người vô kìa tránh ra đi Có cách rồi, anh Mai Anh Hùng Anh có cơ hội rồi Lại được đồng phòng rồi đó chàng đấy à Nếu anh ra được nhớ kêu thôi tôi cho cô Trân nha Kêu em tôi chờ tôi ra nha Tôi biết Nè, khi tới không Nói Còn quá nhớ mua giùm tôi hai cái túi người thai nha Cái gì đây? Có phải là người không? Thiệt lực kìa Bộ anh quê không đã quẻ là gì này sao? Cậu khuyên loạn Thằng rắn Dạ Thằng đen Dạ dạ. dạ, Dẫn các bạn mình đi ra ngoài Thưa cơ làm loạn lên Dạ, dạ. Đi, đi, đi, đi Còn ba đứa anh à Phải lên lẹ một chút đi Nếu anh không ra được à Tôi sẽ bốc cậu các anh thôi Anh làm Ê, anh khỏi nói khi anh ra được tôi sẽ giữ bằng cả đến đằng của anh Không cho tôi nói lên dài đâu Còn nữa Hình của Bạch Tuyết Tuyên và Hồng Tuyến tôi giữ cho anh không ai đụng được đâu Sao minh tên này đâu có đẹp chứ Lui ra đi Quen hay đâu Ê các anh không phải là người đâu Còn muốn cản trở anh Hùng nữa sao Tôi không có làm gì anh mà Vậy cũng không phải là người Chào tạm biệt tức là kêu ảnh vô nữa Muốn vô thì phải chia tay với anh Giờ anh sẽ kiếm trời Ê tôi đừng nói nhiều nữa tôi anh làm bộ đánh lộn đi Kiếm thằng nào xấu tướng ra đây Vì nó đáng ghét Đánh nó một trận đừng có nương tay nha Đánh chết bỏ

không đi Tôi sợ người ta nhận ra tôi Đi đi Không có ai nhận ra đâu Tôi danh môn bò à Đánh ngang thành lính Nhật Anh Dân sẽ nhà bình chạy đi ha Đi đi đi Đi đi Đi Đi Đi Đi Đi Đi Đi Đi Đi Đi We're no more now! bộ kiến vậy chứ còn cái là sao hồi trước là làm hơi bốn tiếng khối căn thở mà à, ừ, dạo này em hơi yếu phổi à phải rồi lần này chắc là anh cực nhọc lắm mới có thể ra được đây không cực đâu được gặp em còn cũng không sao mà à nè tụi mình đi ra thời nào làm lễ cưới vậy thực sự thì em cũng có chút chuyện nói dối anh thầm ra em giả sao không sao tối già nó dùng vậy Đấy, hay là em có xăm mình xăm mình là người thuộc tố cao đó có thấy càng đẹp mà không phải không phải dù em có con cái cũng thành vấn đề đâu Anh coi em là con ruột của mình Không có phải anh à Có phải em muốn nói với ba em không? Không phải là đại tỷ phú không? Nếu không phải là tỷ phú cũng là tỷ phú Ờ, ba em đâu có tiền gì đâu, còn nghèo hơn cả anh nữa Đây là vấn đề rồi, nhưng mà không sao đâu Anh yêu em không phải là vì tiền <laughs> Anh đối với em tốt quá Dĩ nhiên Nhưng mà em có chút việc đã dối anh Chuyện gì, em nói đi Chỗ này không có phải là có hai đứa mình đâu Hả, dạng má tới đây hả yeah! nó nữa đó nhờ Cần gì phải lo lắm Quê anh hùng tức là quê anh hùng Hẹn chia tháng Mộc thương anh đó Đúng là một thanh niên có tài mà Anh là thần tượng của tôi đó Anh Mộc à Được rồi tôi không có bán người tình của cô đâu Nè Thôi được Kia đây hả Ừ Anh tên họ gì Tôi là Hồng Đại ca Mình quen thân kêu tên được rồi Đại ca Ngoan <laughs> Ngoan ừ. Anh là ai vậy Hy vọng sau này mình sẽ hợp tác vui vẻ nha Đồ điền, Anh hợp tác với anh chưa Tôi là thiên tự đệ nhất hiệu Bắt đầu từ bây giờ anh là thiên tự đệ tứ hiệu Im miệng Ai nói tôi làm thiên tự đệ tứ hiệu chưa Tôi cái gì Ăn đi đã Anh đã ký hiệp ước với tôi rồi Coi nè chữ ký của anh đây Đừng có chối cãi nha Nè Xem cho kỹ đi 10 năm sống 10 năm chết Không gia tăng tiền lương Cuối năm có tiền thưởng Lập tức đi làm Phục vụ quốc gia Anh hiểu tôi ha Phải rồi tôi có ý làm vậy Tụi Nhật đang truy nã anh Người Trung Quốc không thể giúp được anh Anh đang bí lối rồi đó Em cũng hy vọng là anh cùng phục vụ nước nhà Ok Vậy tôi sao phải tuần trong mặt sau Nếu tôi còn sức lực thì tôi sẽ giúp anh Không được Anh phải lập tức chấp hành nhiệm vụ Nói cho hay sao chứ Tôi chịu thả một lan cũng không chịu đâu Cổ không có sao đâu Không tin anh hỏi cổ coi Thả một lan Nè Xem cho kỹ đi 10 năm sống 10 năm chết Không gia tăng tiền lương Cuối năm có tiền thưởng Lập tức đi làm Phục vụ quốc gia Anh hiếp tôi ha Phải rồi tôi có ý làm vậy Tội Nhật đang truy nã anh Người Trung Quốc không thể giúp được anh Anh đang bí lối rồi đó Em cũng hy vọng là anh cùng phục vụ nước nhà Thằng Lục Lan Thiên tự đệ Tam Hiệu đi chấp hành nhiệm vụ thứ hai rồi Không được Anh phải lập tức chấp hành nhiệm vụ Mới chơi hay sao chứ Tôi chịu thả một Lan cũng không chịu đâu Cổ không có sao đâu Không tin anh hỏi cổ coi Tam một Lan Thế Phụ nữ giống như gió thổi lưng quần trên lòng đèn vậy Có nghĩ là gì Ừ cũng không biết Đi về Nè nè nè Nói tôi nghe đi Anh biết nghĩa coi đó mà Tức là sợ gió, sợ kèo cao, sợ phóng bằng tọa Rắc rối lắm, mà anh không có hiểu đâu Bây giờ mình đi đâu đây? Tìm lính đầu ngũ tiếp tay Nè, anh ở đây chờ tôi nha Nè, anh cần tôi giúp sao? Anh ăn mặc lam lũ không vô được đâu Bơ của Pháp đây Ủa là anh à Nè cấp trên có nhiệm vụ Nhiệm vụ tôi là nghỉ phép Chú sĩ phòng ra Vậy tự giải quyết đi Anh không giúp tôi hả Để làm gì Vì tình bạn đi Vì tình bạn hả Nè lấy đi Vì đúng vì dân cũng được Vậy càng đáng đánh nữa Ờ được rồi có nhiệm vụ gì Anh đang nghỉ phép mà Ờ được rồi được rồi tôi nghĩ đủ rồi ừ, Nói nghe được đó Có bộ đồ võ nữa Nè giao cho anh đó tôi xuống dưới vậy anh bà bà cứu với anh bà ơi Có kẹt rồi đây nè Mập ơi, mập ơi Anh không gạt tôi chứ Nếu gạt anh là thằng chó à, Tôi là con chó Đi đi, mau chạy đi ờ, Chạy, đi Giết đi này không phải nhỏ Thân phận tôi bị bọn phản bội dịch trần rồi Bọn Nhật Bổn nhận mặt của tôi cũng dễ như là trở bàn tay Cho nên mới tìm đến hai anh Nhiệm vụ này là gì? Hai anh có nghe chúng ta có số tiền cứu quốc 500 tỷ Để trong ngân hàng Thụy Sĩ Có nghe? Chưa nghe Hai anh nghe đây Người duy nhất biết mật mã trong ngân hàng này Có biệt hiệu là thần tài Anh ta rủi ro bị bọn Nhật Bổn bắt giam rồi Rất may là bọn Nhật Bổn chỉ biết ảnh là thần tài Nhưng trong số đặc vụ của bọn Nhật Bổn có một ẩn giả tên là Hezedeki Chỉ có đó đã từng gặp mặt thần tài mình phải cứu thần tài trước khi Hideki dẹp mặt ảnh Thần tài bây giờ ở đâu? Ở trong trại tập trung 732 hồi trước đó hmm. Nói sao? Bởi vì anh rất quen thuộc chỗ đó Cho nên Cho nên tôi nghĩ anh và La Sâm đi cứu anh ra đi Tôi cực lắm mới giải thoát được mà Anh lại kêu tôi trả vào nữa Tụi mình phải lập tức cứu cho được thần tài Tuyệt đối không cho số tiền này lọt vào trong tay của người Nhật Được kêu tôi Thảo bộc Lan đã trá hình tà trộn vô trỏng rồi Nếu như anh không vô trỏng Có lẽ cô sẽ bị dâm tặc Nhật Chọc ghẹo, thả dây, lợi dụng Thay nhau cưỡng hiếp Anh nghĩ kỹ đi ra ép buộc tôi vậy Tôi tôi làm sao biết ai là thần tài Ám hiệu hỏi nhau là Dạng lý trường thành dạng lý trường Đồng tâm hiệp lực đắp non sông Các anh nói câu trên Người nào đáp được câu dưới Thì người đó là thần tài Nói nè Khả một Lam bị hiệu làm người chăm mặt của võ dược quá trà Lần này có xuất hiện dưới hình dáng gì Không biết đâu Nhưng cậu có nói cho tôi biết Anh hôn cổ làm cho cậu có cảm giác khác lạ Nếu anh hôn người nào có cái cảm giác đó Thì là cổ rồi Không ngờ anh bay bướm như vậy Nè có đánh dạy tôi nha Chúng ta đi mạo hiểm anh người hứa phước sao Tôi giờ ngăn cản hay đi Hideki không cho vô trại 732 Mình có công việc khác nhau Hy vọng sớm gặp được thần tài Nè, có người vô nữa kìa Qua ăn lên chỗ đi đây, đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, lại dạ, lên, lên chưa, dưới, dạ. lại lên, mau lên đi, nè quên hồn kìa, ờ, ờ đúng, đúng rồi, cánh cửa đó hồi trước là cửa kẹt, về đây hướng từ trên mặt sau. đứa đựng thì hổ từ đâu tới đây hả phi hổ thượng hải giang tù tên ngựa đỏ phi hổ tân hội quảng đông tên chuồng chuồng, phi hổ quý lâm quảng tây tên mới một phi hổ nên ba tiếng sang tên bướm bướm phi hổ tây nam sơn đồng tên bào ngư cô cô bù chi cô cô chi ai à, là người vậy trước đây tôi cao giống như các anh vậy thế nhưng tôi bị người ta đánh đập bị hổ lô cám nên tôi lùng vậy thôi nè anh hiểu đi tôi không biết la la la la la la la la cùng nhau ca đi la la la anh biết tôi không biết Muốn hơi gì thì dơ đây lên Thằng này Thằng mặc áo xanh Ra đây Ra đây Sợ gì hả Đã quá ha Mày biết chuyện của mày rồi Lần sau mày trốn nữa Tao cho người kia sát của mày ra đó Thủ trưởng chủ nghĩa rất cao cường Đá một cái văng là tám trượng Thủ trưởng đúng là thiên hạ vô địch Chỉ hơi gió cũng làm kinh mạch của nó bay rồi Tất cả những người ở đây phải tuân theo đội quy Không được phạm sai lầm Trong trại tập trung 732 này Chỉ có người chết mới là khỏi nơi này Thiếu tá Kino Dạ Xếp đặt chỗ cho chúng nó Dạ Bây giờ nghe tôi xếp đặt đào phi hậu vào trong trại C Hiểu chưa Dạ hiểu đó Đội phi hổ được dọn dạ trong trại C Chúng tôi là ủy ban cấp A Không ở được chơi đâu Được Tao chịu tụi mày Tụi mày muốn vô ở trẻ hả Nhưng chúng mày có tài gì không Quả đánh ngã tụi nó vô ở được rồi Chỉ có hết chậm chậm chậm với heo khỏi đây Thêm gì nữa canh gác Mấy thằng lính canh theo dõi không chấm mắt Bên ngoài có chung địa lôi nữa Nếu trốn chạy như anh lần trước Sẽ chết tôi liền thì sao Nè Bóng còn đâu Thế anh thiệt khổ lắm Từ ngày anh chạy thoát ra Anh bị bọn nhiều bọn bắt đi đánh cả ngày cả đêm mà Đánh tới khờ người luôn Bây giờ anh tối ngày cứ tưởng mình là con nít đó Trên trời Chỉ có má tôi là người tốt nhất là là Đúng là bị kịch trên trần gian Ờ à, Mày穿裤子à Anh thương ảnh là con nít cũng sao Mà khổ nhất là ảnh tưởng tôi là má của anh mới chết chứ Ờ uống sữa hả à, Cho bố bố sữa À tới đây tới đây à, à, à, Cho cho bố sữa hả Tình hình này có lẽ tụi nhà bộ nó biết thằng Tài ở trại 732 này Tụi mình phải ra tay trước Ê Anh lại vậy Sao giống cầu thủ bóng đá quá vậy hả Nói cho anh biết được không Anh có thể nói Thiên từ đệ nhị hiệu Tôi kêu nói tên mà có gì nó thẳng đi Chúng tôi đây rất là trọng nghĩa Được Tôi mình là người Trung Quốc Để tôi nói ngay nha Nhiệm vụ thiên liêng của chúng tôi là Đến đây cứu thần tài Còn nhiệm vụ của mấy anh là Đừng sợ gian đang nguy hiểm Chết cũng không sợ Hiến thân vì nước Đồng tâm hợp sức Hoàn thành nhiệm vụ Anh nghĩ sao Nghĩ sao hả Nè Cứu được thần tài Ngàn tỷ mỹ kịp Các anh được một phần mười Nghĩ sao Chúng tôi có thể không Lòng người xấu như vậy đó để quan ngành mấy người bạn mới tôi quyết định mời các bạn thịt bò kho dụ nước ngọt bây giờ bắt đầu nha anh sao còn chưa sửa đổi thói quen tắp đồ hả có bằng cấp là sẽ có chưa <laughs> tự nhiên ờ, tự nhiên tự nhiên qua đây qua đây qua đây qua đây dạ, dạ, dạ, Để vô mau đi nha sắp hàng đi hả Hướng ra về má của tụi thanh niên kìa Ôi trời chịu gì nổi Wow, đứa nào nấy đẹp như tiên chị Đừng dòm Bộ đi sao đứng trước mặt mà không dòm Cái dai bự Cứ cho như là đầu gối Đầu bò hay đầu heo Như vậy sức khỏe bị cám dỗ Người thích thời mới là Tuấn Kiệt Được hưởng phúc sao không hưởng hả Coi trường kêu cái cổ cưỡng giết tụi bay Cậu không uống nước làm sao mà đè đâu được Ôi da, cổ tôi rất là mềm lại cắt nó thì dễ bị đè lắm đó Bà đè nhé Anh nói đúng, ai cũng sai chứ Nhát chỉ là khuyết điểm nhỏ thôi mà Mà Nữ gì? Đừng khác nữ gì? Thú lên tìm thần tài hay sao Cần gì phải đi tìm gấp như vậy Tìm gặp thì rất hay Cả đời không phát tài chết còn hơn Bây giờ Sao đó chuối, Gì vậy chứ Chắc là bò kho hồi hôm có anh Sơn làm không được sạch đó Nó bậy tại nó quá no thôi Miệng đi đi Dạng lấy trường thành Dạng lấy trường Là nước là no Là là là là Tôi nói có đúng không Dạng lấy trường thành dạng lấy trường Anh nói cái gì Ở đây chỉ có ruột gà ruột vịt Ăn món nào Gì cũng được Dạng lý trường thành dạng lý trường Anh bảo hắn ráng đi học đi Dạng lý trường thành là chỉ có bảy ngàn sáu trăm năm 650 lý à từ Gia Du Quan tới Sơn Hải Quan là chỉ dài có năm trăm chín mươi bốn lý đó thôi Nè, từ Quảng Châu đến Bắc Kinh đã có sáu trăm chín mươi sáu lý đó Dạng lý trường thành dạng lý trường chục tướng tù đó hả? y sĩ đâu à, ở đây nè ở đây nè ngồi ngồi đi ngồi đi à, muốn lấy thuốc gì nguyên quế hay là kiếp phẩm vậy nói đi tôi đau bụng không có thuốc đâu tôi họ thở tự chưa có đem tới tôi đau bụng chứ đừng muốn tắt thở đây Ê, anh làm ơn cho thuốc gì uống đỡ đi không có thuốc làm sao cho anh chưa chuyện gì vậy chào thiếu ta ừ, thuốc của hồng tập tự anh đã dùng hết rồi còn thuốc khác thì để lại cho binh sĩ dùng thằng này đau bụng á tôi đâu có thuốc cho nó chứ hiệp ước geneva quy định không nên bạc đãi tụi binh có bệnh thì phải trị dạ nhưng mà mình nó đã hết thuốc rồi mà phải trị cho bằng được dạ nhưng đâu có quy định trị hết đâu dạ tôi biết à, thiếu tá đừng đạp vào chú nha ê kiếm thuốc gì cho đó cũng được dạ biết rồi hai bộ thuốc này trời ơi thuốc giờ bự như con mắt ngựa vậy nè anh uống hết một lần à tôi uống nhiều mau hết đó không phải đợi tới ngày mai nữa cả tháng rồi cũng được thằng tài làm biết ai là thả một lần anh mập có nói gì với anh không anh mập à nói khi anh không có cảm giác đặc biệt mà anh chú già hương thả một lần sao biến thành chú già hương được kìa cổ cười duyên với anh nữa đó chẳng lẽ là cổ hả qua qua lẽ nào là cổ sao hình như là cổ mà thì sao để tam hiểu không thể dễ dàng lộ diện đâu nếu anh không thử dùng phương pháp này cả đời cũng không biết nữa đó bắt đầu từ ngày này đi không sao đâu tôi lẽ nào giống tao một lạ Nơi này khổ quá Không lẽ phải hôn thiệt sao Nếu là cổ tôi bị quen Nếu không tôi sẽ bóp cổ anh thôi. Tôi ngoài biết được à, tôi còn bằng mũi gì nữa chứ hả Tôi hôn nha Đó sao lại như vậy? À, à, anh muốn sợ báo tôi hả? Mẹ không Tôi sợ lệnh cho nên qua đây đã báo cho anh mà thôi ừ. ừ. Xin lỗi nha Làm anh ngủ không được ừ. Ngủ ngon ha à, Không ngờ anh rất quan tâm đến tôi Cảm ơn nha à, Không có gì à, Tại sao anh rờ cái ngực tôi Cả thân tôi nó mềm dũng hết vậy Xin chào Chào thủ trưởng Coi võ là khá đẹp Dạ tôi tham mặc anh em bác sĩ tặng của thủ trưởng ừ. Báo cáo thủ trưởng Chuyện gì? Điện thoại. Xin chào thủ trưởng Xin, Xin chào thủ trưởng, trưởng. Thiên Hoàng Muôn Năm Ông là cha của tôi Ông cha giả thế Cha của tôi qua đời rồi Chết rất quanh liệt Dạ yeah. Cấp trên cho tôi tới đây bởi vì Để nắm được tình rất tình cậy đó là người qua ở hải ngoại có quyền được một số tiền để đối phó với hoàng quân. Số tiền này là do một người, có biệt hiệu là thần tài phụ trách. Người có tên này, không mà bị chúng ta bắt vào trại 732. Tìm được thần tài thì Trung Quốc chết chắc thôi. Nhưng tới bây giờ chúng ta chưa biết nó lại. Tôi và anh Bôn sẽ dùng đủ mọi kế kiếm được thần tài kêu nó khai ra mật mã mà. Tới chừng đó nếu Trung Quốc đã nghèo rồi sẽ càng nghèo thêm nữa. Đại đế quốc Nhật bổn như cột có cánh rồi muốn làm gì không được. À! phóng tay rồi à? các vị các vị đang bàn mà. các vị thấy thức ăn ở trên bàn này đều là của các vị đó à không biết có ăn mua gì không đi? người ta nói kẻ thất thời là tuấn kiệt bởi vì mình phải mau nhận người chủ tương lai của chúng ta là ai nha hả hoàng quân nhật bổn là hoàng quân nhật bổn đó là sai dù các vị trong phục cũng không có nào sửa đổi vận mạng được đâu nha hả làm việc cho hoàng quân á hoàng quân cần các vị biết tin tức điều tra ai là thần tài đó nè anh đoán ai là thần tài vậy kệ mẹ đó ai muốn làm mật thám cho hoàng quân thì làm ám hiệu một chút cho tôi biết làm ám hiệu cho tôi biết chút đi bên trái có 5 người bên trái có 5 người bên mặt cũng có ba người cảm ơn các vị làm ám hiệu tôi đã thấy rồi à, làm việc cho hoàng quân là rất vinh hạnh đó hoàng quân không bằng đãi các vị đâu nhỉ nếu ai được tuyển làm kẻ chỉ điểm tốt nhất thì Tử phẩm ngoài những món ăn ngon này ra Còn có cái đẹp nữa Cổ sẽ cùng anh tăng gió mỗi đêm Sau mỗi đêm bảo đảm anh sẽ phục lăng Còn thưởng tiền bạc nữa Cả 10 triệu bạc tất cả cho anh Còn hai món đồ chơi nữa Là một chiếc xe đạp hiệu Honda mới nhất Thưởng phẩm vàng là Tiệm kim hoàng ta không hết tiền thưởng cho một cái kim bài Cả như điểm bạc vàng bốn Làm gì điểm có lợi như vậy em thử nha hả Nó thử nhiều như vậy chắc là chưa tìm được thần tài đâu Phải đó còn ai muốn ăn điều nữa Có hay không Có hay không Tụi mày đừng nghe nó nói Nó muốn làm loạn quân Đồ hán giang tài xài Chúng ta đều là những phần tử yêu nước Tụi mày đừng có mong ly giang được bọn tao Trung Quốc nhất định cương Trung Quốc nhất định cương Thế này nè Trung Quốc thắng lợi Trung Quốc thắng lợi Không được thôi Trung Quốc thắng lợi Vậy đánh người Trung Quốc hả ờ. Đánh người Đánh người Trung Quốc ờ, Đánh nó lại Hả Đi đi Đi đi Đi đi Đi đi nói gì đi tôi chỉ đến mà bác hội thuốc nè anh thúi, hành vi anh dũng của anh chúng tôi rất khâm phục đừng khách sáo đừng phóng đại hành vi anh dũng của tôi Ờ, thôi thôi đi thôi thôi bà thôi bà nhà mày gọi đánh chết nó nhà đánh chết đi thôi tụi chưa thấy tụi mình mà tại sao không ra tay chưa? thằng thúi dũng cảm như vậy thật là đáng nghi lại nha, bắn lại, nha lại lại lại lại anh nó đánh nó thúi kìa quá là anh hùng Ây da, đồ ăn ngon vậy Ây da, thiệt là thơm quá ha, da. Dạ. Đừng hấp tấp như vậy Từ từ ăn đi Ăn xong ngoài làm việc nữa nha Là sự hưởng thụ tối cao của đời người Hưởng thụ tối cao Ây dạ. da, Khỏi hỏi Ăn nó là muốn dâm dục Cho mày một cái đẹp nha à, à, Cảm ơn Cảm ơn anh Peter anh Bôn Bây giờ thì biết làm hán giang có lợi gì rồi Biết chứ Từ nhỏ tôi đã tập làm hán giang rồi Chỉ tại ba tôi ép tôi học sách thánh hiền thôi trong sách Thánh Hiền có nói Quân tử bất lập vi tượng hạ đó mà Nói rất đúng, chân lý chân lý Ây da, ây da Sao nhỏ quá vậy? Làm loài này ra để lớn đi Ây da, ây da, ây da Trời ơi, nó bị đánh đó, là tắt tiếng kìa Quá đâu là anh hùng Mày làm việc cho tao Tụi tao giữ mặt cho mày mà Trong cặp mắt của chúng nó, mày là anh hùng đó Hai vị đề bạc tôi như vậy, tôi sẽ an tâm tự lực Dù chết cũng không sao yeah, dạ, yeah. Dạ. Tụi mình cùng phú quý, đừng nói tới chị chết nha nếu ngày nào đó mày biết ai là thần tài Vụ nó nói mật mã Mày sẽ làm sao Có phải lập tức báo cáo hoàng quân không Phải Lập tức báo cáo Nhưng không phải báo cáo thủ trưởng hoàng quân Mà là phải báo cáo cho nhị vị sư phụ Mày thông minh thiệt Tụi nay mày là trò tụi tao Cảm ơn Cảm ơn Ây da Ây da Ây da Ừ, sao đến tên vậy? Mày đến ngất đâu có lại được nữa chứ Tôi để nhịn hết 3 năm Heo nái cũng giống như điêu thuyền trời ơi, nó la nữa rồi kìa Chắc là đánh nó tỉnh lại rồi lấy Thằng này la ghê quá Lát nữa cho nó làm một lần nữa Nó còn la hơn nữa Cho nó một con nữa Đập nó một trận <laughs> Nó là các anh kìa Ê dạ, chắc là Thuyết anh rồi Chắc là Thuyết anh rồi đó Quá anh luôn Anh giỏi ăn cắp á, sao không giỏi bằng thằng Thúi đi bộ anh không ăn sao lần nào anh cũng ăn nhiều anh giỏi ăn cắp á sao không giỏi bằng thằng thúi đi bộ anh không ăn sao lần nào anh cũng ăn nhiều Ây da, dạ. trời ơi, là ây da dạ. ờ, Tội nghiệp quá đi Tôi biết anh ghét tôi, bây giờ anh là thần tượng của tôi Hồi nhỏ là cấp sự của má tôi, lớn lên là cấp rượu của tôi Tôi tha thứ cho anh, từ nay về sau, nếu anh gặp tất cả thứ nước trong mình của tôi Tôi sẽ cho anh uống hết Bảo lãnh như vậy sẽ tốt hơn Phải rồi, anh thích uống cái gì nói đi Nói đi, tôi lấy cho anh, anh thôi rất là anh hùng, tôi khâm phục anh Đừng khen thưởng tôi 只有我们个人死，个铁蹄会踏遍整个中国不要夸奖我，我一个人死能换赢千千万万的中国人是值得的。对，换赢千千万万的中国人用得着你吗？用闹钟就行了。哎，你是不是人呐？他开玩笑的。你想哪熬过瘾，都敢觉唐突你，非常感谢，对不起，关国你们是，现在我们说的英雄，他说出来的，我们说的英雄，他还要补呢。我 Ờ má, mới về rồi hả? Sao cả mình má hôi mùi đùi heo đùi gà vậy hả? Ồ, ờ, mấy thằng Nhật mắc dịch đó, nó ăn má rất là khổ sở. Nó lấy đùi heo đánh má, nó lấy cánh gà chích má nè. Má đi cho con bú nha, hả? Ê, chuyện này không phải đàn ông làm đâu, để tôi làm cho. Anh ngồi đây nha. À, đi đi, để, ờ, cho tao bú nha. Đi đi. đi. Ông Vinh Muối, theo tôi nghiệp cho anh. Dù cho chúng nó ép buộc, đánh đập tôi. Tôi không khuất phục đâu, người Trung Quốc muốn năm. Nãy cái giới này tới nữa rồi, anh là hộp việc cuối Đội bị hộp xin phía nào Đừng nói như vậy Đừng có sao Anh Hùng Nếu có gì cần anh em chúng tôi Ai ông Tôn Trọng Anh cho chúng tôi biết Chúng tôi lập tức tiếp anh Nhất định như vậy Cảm ơn Cảm ơn nhiều Nè Hùng Dịch Thúi à Đi ra tản bộ với tôi Nên ngồi như vậy hoài vết thương không có lành đâu <laughs> Tôi chỉ đi được một chân thôi Ngồi lâu cũng vô ích Ra ngoài tản bộ đi Ý da à. Nè sao chứ Chân trái tôi sẽ bị nó đánh què anh đừng có lo, chờ chân anh lành lạnh rồi Chúng tôi cùng anh trốn ra khỏi đây Trốn cách nào chứ Mình sẽ ra đường hầm Nghe xanh Ê Anh Thúi bị đánh về chúng mình Tại sao cũng cho anh biết chứ Phải rồi Vì các bạn tôi chịu khổ rất nhiều Nè đường hầm đó ở đâu vậy Là đường hầm anh quên hôm đào hồi trước Không phải bỏ rồi sao Khi bị Nhật bắt Chúng mình quyết định đào đường nó lại Rồi cái gì không nói cho tao nghe được sao Không chịu nói cho anh Peter biết hả Hả Nói mau Buông ra Hắn ra tay sai Đội sống lòng hả Bắn nói gì Bắn nói gì Đứng lại Đừng đánh anh nữa Muốn đánh đánh đây nè Đánh, đánh tôi đi Vô lý Tao đánh nó nói gì tụi mày Giọng cái gì Đứng lại Anh Hùng Lại làm anh khổ nữa rồi Anh bị thương như vậy làm sao chịu nổi bộ tay sai đánh đập chứ Một mình tôi làm mình tôi chịu Coi chúng nó làm gì được tôi Hang giang tay sai Giọng đi Hang giang tay sai Tao không sợ tụi bay đâu Tụi bay lấy rượu đánh tao đi Lấy cánh gà chết tao đi Tao không sợ tụi bay đâu Tao không sợ tụi bay Cảnh ra, có gì Hồi nãy nói bị thương trong trái mà Sao bây giờ tao cứ mặc về hả nè à. Còn thấy gì lại không Tụi nó đào đường hầm ở trong trại Gia đình chạy trốn theo đường đó đó mà Đào đường hầm có ăn thua gì mình đâu Trốn hết cũng không sao Quan trọng nhất là tìm được thằng Tài Ý dạ tôi sẽ tìm được nó mà Ừ nha Chúng tôi đâu có thời gian đâu Nếu thằng nó tới rồi sao đây chứ hả Nó đó phải tìm cách đi Ý dạ cho tôi ăn đi Ăn xong tôi sẽ có cách mà Khỏi gì nữa Tổ trưởng Nếu như mà tìm được thằng Tài trước ngày sanh của Thiên Hoàng chỉ có một cách thôi Thủ trưởng dân tử tụi bay vậy Tụi bay còn muốn đau hầm bỏ chạy nữa hả Bây giờ làm mới lấp lại rồi Thủ trưởng không thể nào nhờ dẫn đại đường nữa Tụi bay ai là tổng tài mau ra đây đi Nếu không chịu ra thì trong 5 phút đồng hồ giết chết hai người Bây giờ bắt đầu tính rồi nha Khỏi phải hỏi Tao là thằng Tài đây Tao là thằng Tài đi Tôi là Tài đây Tôi là Tài đây Tôi là Tài đây Chúng tôi là Tài đây Chúng tôi là Tài đây bộ dữ rồi sao tranh nhau đi chết rồi Thiệt là... Im lặng đi, im lặng Mày muốn dẫn dạy với tao hả? Lính đâu? Bắn chết ở phi hổ đi Dạ, không được đâu, khoan đã Chúng nó không phải là thần tài, là chúng mình đây Khoan đã Mày nói mày là thần tài Vậy mày cho tao biết Tiền đó để ở ngân hàng nào, có bao nhiêu Ngân hàng tỷ sĩ 5 tỷ 38 triệu Mỹ Kim oh. Thí tờ Dạ Dẫn tôi nói về bộ tư lĩnh Dạ, dẫn cái gì? Dẫn về bộ tư lĩnh dạ Dạ tớ Về sang chỗ này sẽ giao lại cho cô Tôi biết rồi Ê, đừng đến tôi, đừng vợ tôi Con ngựa tôi rất dễ quên Pha cho tôi một bình trà thôi tôi uống tôi sẽ nhớ lại Trí óc tôi làm việc tốt hơn nhiều Mày ngoan ngoãn nói cho tao biết Thì muốn gì cũng được Mày khỏi nóng nảy nha Thông thả nói nha Tụi tao chăm chú nghe đây Mật mã tuy rằng rất là dài Nhưng mà dễ nhớ 43420 024 420 024 43420 024 420 024 Lặp lại 8 lần thì được rồi Vậy dễ thôi Cũng như là bài hát vậy mà bốn ba bốn hai không không hai bốn bốn hai không không hai bốn ừ, tổ trưởng à mặt mã tuy dài nhưng mà dễ nhớ vô cùng hả vậy tụi bay đã ghi nhớ rõ ràng rồi hả nhớ, nhớ rõ ràng rồi kéo là bắn bỏ Nè nè nè nè khoan bán đã Khoan đã nha Thủ trưởng à Khoan bán đã Để đuổi nó nó dốc sao Phải rồi Vậy là mất thằng Tài đó Khoan bắn nó đã Không phải là bắn nó Mà là bắn hai đứa bay Hả Sao vậy Tại sao phải cho nhiều người biết được vận mã vậy Tụi bay lúc nào cũng nói là hy sinh vì thiêu hòa đây là cơ hội tốt nhất của tụi bay giải tụi nó ra dạ thủ trưởng à đừng giết tôi mà thủ trưởng thủ trưởng à, đừng giết tôi là thủ trưởng dạ, thủ trưởng à, dạ, dạ. thủ trưởng lính đâu Muốn biết được mật mã này thì hay là giả cũng mau thôi Đem đi đến cùng tình báo, cấp tốc yeah. Tao nghĩ bây giờ người trong trại rất là ghét mày đó Tướng quân, những lời ông nói hồi nãy Mày đừng lo Tao không phải là kẻ không giữ lời hứa đâu Nếu không thì sau này có ai chịu thú nhận với tao nữa chứ Như vậy nó sẽ tổn thất lớn Bắt đầu từ bây giờ Tất cả người trong trại này sẽ được ăn no ngủ sướng Thật ra Người dân bổ của tụi tao không muốn làm cho người Trung Quốc thành kẻ dâm quốc đâu Chỉ muốn cùng tụi bày kiến thiết và đồng đại đồng Á đó thôi Cùng hưởng vinh qua Bắt đầu tập trung từ trại 732 Nếu có nhiều người hưởng ứng sự kiến thiết có lợi này của chúng ta Tất cả đều là bản thân của Hoàng Quân Chúng tôi chẳng bao giờ bạc đãi những người bạn thân đâu Cảm ơn Tương Quân Ngồi xuống đi, uống bên trà trước đi Tụi ta là bất nhân bất nghĩa, thấy lợi quanh nghĩa Thậm chí bán nước cầu dinh Nhưng chỉ bán nước Anh và nước Mỹ thôi Nhất định không phải là nước của mình Các anh cũng biết tôi Tôi đến đây tìm thần tài mà Tôi đâu có biết anh là thần tài Chỉ nói bậy mật mã đi ra tôi nói thôi Anh Long à, tôi bảo đảm anh Im đi, anh bảo đảm gì Nếu tôi biết nó là hán vàng, tôi sẽ đến chết đâu đó. Ngồi xuống đi, uống miếng trà đưa đi Tụi ta là bất nhân bất nghĩa, thấy lại quên nghĩa Thậm chí bán nước cầu dinh Nhưng chỉ bán nước Anh và nước Mỹ thôi Nhất định không phải là nước của mình Các anh cũng biết tôi Tôi đã đi tìm thần tài mà Tôi đâu có biết ai là thần tài Chỉ nói bậy mật mã đi gạt tôi nói thôi Anh Long à, tôi bảo đảm anh Im đi, anh bảo đảm gì Nếu tôi biết nó là hán vàng, tôi sẽ đến chết đâu Thuốc tán mỗi ngày uống một gói nghe chưa Quay Con thuốc nước này Mỗi ngày uống ba lần nha Cảm ơn nghệ sĩ Tôi kia tôi rồi ạ à. Ờ, chờ một lát đi Do bộ đau bụng Anh đây, bộ anh đau bụng hả? Dạ phải, tôi đau bụng quá đi Ờ, à, vậy thì anh qua đi đi nha à, Xin lỗi, à, xin lỗi nha à, Xin lỗi, à, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nè Xin lỗi ừ. nè à. Con cảm giác khác thường hả? à, Chưa có tìm được thần tài phải không Chưa tìm được thần tài không sao Bây giờ tìm được nữa rồi ừ, Mình lại mất thêm ba tỉnh nữa rồi Có nhiều chỗ thiếu đạn dược và lương thực nhưng mà tìm không được thần tài để lấy số tiền cứu nước đó Thì tụi mình có lẽ sẽ bị mất nước Anh đã tìm khắp nơi rồi ừ, Có phải thần Tài không bị bắt vô đây không Không có Có phải là chỗ nào anh cũng tìm hết rồi có phải không Chỉ còn cơ xa lá nhược và bộ tư lệnh vào chỗ hành hình nữa thôi Tìm cơ hội vào chỗ hành hình xem thử coi chuyện gấp như vậy xong thì mình mập thêm túi tiền giới thiệu chúng ta chưa anh phụ trách ngăn cản đi khi không có chỗ vô trại này ồ bạn yêu các gì đó ờ. các vị phải cảm ơn anh anh à, nói cho chúng tôi biết mật mã rồi nếu đúng sự thật như vậy các vị sau này sẽ được ăn no mặc ấm ai dám ăn thằng nào dám ăn tao sẽ đánh người đó người phản bội nước nhà như vậy chúng ta không ăn đâu không ăn đâu không ăn đâu không ăn không ăn không ăn đánh lộn mình có thể chưa cầm được không ăn không cái hình hình Dạ Chết dạ. dạ đó Chịu ra quá, ra quá, ra quá Vô đi, vô đi, vô đi Vô đi, vô ờ, lý trường thành dạng lý trường thành dạng lý trường thành dạng lý trường thành dạng lý trường thành dạng lý trường thành dạng lý trường dạng lý trường thành dạng lý trường dạng lý trường thành dạng lý trường dạng lý trường thành dạng lý trường dạng lý ê ê da dạ, mệt quá mệt quá rồi đồng tâm hiệp lực đất non sông thằng tài thằng tài à mà má là cái gì vậy mà nói đi mà nói đi thằng tài thằng tài tôi bây giờ vô trọng gạt tụi nó nói tất cả ra lát nữa ở trọng nếu có xảy ra chuyện gì các người cứ mặc kệ nha tôi là cứu các anh mặc kệ đi khỏi dù kế đó Bọn Nhật Bổn mắng dịch Tụi bay sẽ chết phơi đây, đồ khốn nạn Đồ Nhật Bổn, đồ đầu trọc Ủa, quý anh hùng Anh cũng bị tụi nó bắt ở đây à Bọn Nhật khốn nạn, nó cái nói tôi biết thằng Tài ở đâu Ai mà biết được chứ, anh cũng không biết mà Anh có biết không hả, biết à Chắc anh biết đó, nói cho tôi biết đi Tôi cũng biết Tôi biết là nó bắt anh trước, rồi bắt tôi sau Nhưng tại sao anh vô đây tiễn tôi vậy? Hả? hay da tôi bị nhật bổn đánh đập và ép tôi khai đánh trong tay tôi hay da tóm lại rất là khổ rất là khổ mà nhưng mà tôi ngửi thấy mùi xì gà thì mùi bào ngửi của anh đó à, phải rồi chúng lấy ờ, xì gà châm tôi lấy dãy cá khô cạo tôi nhưng tôi không có chịu khai đâu tụi nó mà lấy nước quan nó miệng nữa kìa Vô xuân vậy sao vậy tính đi hả à, thiệt là thê tuyệt luân đó tụi nó lấy móng tay á nhéo tôi nữa mày là hết nha không phải tôi là thanh niên đó vậy tao lại ra đi đánh chết mày nha hả chết đó chết đó chết đó theo vô đó ừ. thì đến nữa tao sẽ giết mày Yeah! tôi với! Cứu tôi với! Nè, là đi vậy? Có có người đánh của bạn kìa. À, nó mà kệ anh mà. có dùng thế đó, quên rồi sao? Thiếu của chúng tôi qua rồi. Mày thanh niên nước hả? Tôi là Hán Giang Sau này tôi không làm Hán Giang nữa đâu Sẵn trên mình à, sửa hỏng tóc đầu Nè Nếu làm Hán Giang nữa Tôi sẽ dịch mặt anh ra Bộ tướng tôi không sợ chết sao ừ. Ba ngày hôm trước Ở bộ tư lệnh có người nói cho tôi biết hắn là thần tài còn cho biết số mật mã lấy tiền ở ngân hàng nữa Bốn ngày sau là ngày hôm nay Hoàng quân thông qua ngân hàng thụy sĩ Điều tra mật mã lấy tiền này Đúng như là sự thật thì là gian hùng quốc tế mà Bây giờ tôi xin thay mặt cho thiên hoàng Xin cảm ơn ông la sâm là người đại thoại cho tiền khổng lồ này của Hoàng quân Các bạn thân mến Các bạn sẽ được tiếp tục hưởng thọ những món ăn ngon ngày hôm nay Thiên hoàng còn quyết định Trong đi sinh nhật của người mở một buổi tiệc Chúc mừng thiên hạ cùng vui với nhân dân Tất cả những chương trình biểu diễn Sao cho các bạn phụ trách đây là danh dự của các bạn Dễ đó ờ, à, à, Đi đi đi Cần gì yeah. Thảo quên thằng trên này yeah. Dạ. Dẫn thú tới cặp tàu yeah. Dạ. Thế Anh đứng canh ngoài cửa nhà Kéo màn cửa sổ xuống Dạ yeah. Các anh đừng có nóng nảy nha Không phải nóng nảy đâu, nóng giận đâu Trách nhiệm của chúng tôi á là thủ tiêu kẻ phản bội Các anh tin nó là bị lừa đó Mật mã đó không phải thiệt đâu, tôi chỉ nói bậy bạ thôi Anh tưởng nó khờ là tưởng chúng tôi khờ đây Làm sao mà tính anh được chứ Anh thiệt là đê hèn Dám phản bội nước nhà, dám phản bội cả hàng trăm triệu đồng bào Tôi ghét anh lắm Đúng vậy, tuy rằng tôi háo sắc Nhưng mà ngoài háo sắc á, tôi rất là yêu nước Bắt bắt trường bắt hiếu, đánh đời nó không chịu Nói đúng, đóng cửa rồi đánh nó đi ừ. Đánh nó Ây da, da, đồ khốn nạn cái đàn bà còn đánh sao Đồ thi đổ, cả nữ lại Đánh nó, đánh nó, đánh nó Ah! What? Được, tôi nhớ rồi Tôi rất muốn gặp anh Làm gì vậy? Cái tôi làm gì? Tôi đâu có gì đáng nói đâu Gì mau Tôi không có gì đáng nói đâu Giờ nói gì bọn tôi lệnh đi Dạ Cho tôi đi tắm được không hả? Nếu không cuộc à, tụi nó đóng cửa làm gì trong gì? Ờ, họ nói đến bạn của anh đó Tại sao vậy? Không biết à. Giờ nói về bọn tôi lệnh đi Dạ Cho tôi đi tắm được không hả? Nếu muốn cuộc à, tụi nó đóng cửa làm gì trong gì? Ờ, hồi đó đến bạn của anh đó Tại sao vậy? Không biết, có gì đâu chứ Thì các bạn đánh thôi mà, cùng lắm mà chết Ê, đây, đây, đây, đây, đây. Nè, mở cửa ra, mở cửa ra đi Chờ chút Cái ra, không có ai ở đây đâu Sao sợ ra, lấy con cái tải à Anh Mẫn à, Miên à Dương tay, đứng gác ở ngoài đi Hi dạ à, anh có sao không vậy à, à, tôi à, tôi bị người đàn bà đó ra hiểu làm ra sam rồi anh phải là hắn gian đâu mà anh phải là hắn gian đâu mà anh cũng là một phe với nó thôi đừng đánh nữa hết ra mà chạy thôi Yeah. Kêu tất cả dừng tay Đừng đến nữa Quý Hùng Tại sao cả ông tôi giết trừ cả giang Các anh muốn giết anh Sơn Giết trước đi Bản nước đầu dình Chết đáng đời rồi Hãy nghe tôi nói đi Thằng ta đã chết rồi mà Tôi có gặp ảnh Ở trong tù tôi gặp ảnh một lần cuối cùng Cho nên anh Sơn không bán nước gì đâu Anh không phải là thằng Tài Anh có chứng cứ gì xét nhận em gặp thằng Tài Không có bằng chứng đâu Nhưng mà trước khi anh nhắm mắt trong tay cầm có hai lông chim này Xin coi đi Có lẽ là mình muốn tìm số tiền đó Tôi coi lông chim này không phải lông chim thường đâu Tại sao bọn Nhật đó nói một bãi đúng gì hả Nó muốn cho tụi mình nội loạn Để chúng mình chiếm với lẫn nhau Tìm ra ai là thần tài Làm sao chúng tôi tin anh được Tôi lấy mạng tôi để bảo đảm Nếu anh xem là hán vàng thì giết mình trước đi Sao anh mạo nhận thần tài Anh sao không muốn người khác chết quan Nếu anh không đứng ra nhận thì các anh em bị bắn hết sao Rớt mày em rớt Không có thần tài đâu anh chưa nói được một mã thì đã chết rồi đó nè trước khi anh chết trong tay anh có cầm hai cái lông chim này anh cam đoan trong tài này không ai nuôi chim đâu anh không có thể nào không để lại mình mối lấy số tiền nữa anh sao muốn nói là trong bộ tư lệnh có đúng một chim anh võ muốn vô bộ tư lệnh chỉ có em mới được thôi có ai đó hay không Giang Lý Trường Thành Giang Lý Trường Thành Đi tôi không biết đâu ừ. Không lẽ lại có một con nữa sao Giang Lý Trường Thành Giang Lý Trường Đồng tâm im lòng đập luôn xong. Giang Lý Trường Thành Không nói nữa Nói đi Không nói không nói Nói đi mà, Đừng có sống bắt nói đi ai đó Cô vô đây làm gì à, Không có gì Hồi nãy có vị trưởng quan đi khám bệnh ừ, Ông gọi lấy thuốc cho nên tôi qua bên này lấy trộm Ai ngồi vô trong này mà không có thấy ai Mặt mạng tôi đâm dài Nhưng mà dễ nhớ lắm Một ba bốn hai mươi Đừng nói sọc đừng đánh tôi mà tôi nín ngay nó thiệt là có duyên quá lại còn biết nói chuyện nữa phải thế chim này giờ đẹp về phòng mình hồi trước tôi cũng có nuôi một con báo cáo thủ trưởng lòng chim làm xong rồi thay cái lòng chim mới cho nó đi dạ cẩn thận nha nó mất một chiếc lồng tôi giết mày đó dạ thủ trưởng Số này ta trời, để tôi ra giùm cô Ờ, tôi gặp ổng thì tôi mới nhận ra được ổng Để lát nữa tôi tìm qua đi đã Đem lại chút mừng tuổi của thiên hoàng có không tới khi vũ có được không Dây quần áo để tôi chuẩn bị giùm cô Cô còn suy nghĩ gì nữa Dạ được Cảm ơn thủ trưởng Tôi ra ngoài làm việc ừ. Kino Dạ Mang cảnh về đi đâu Có người vô đây cũng không biết Chúng tôi lại ra ngoài làm việc Sao lại phải tìm số cận về canh gác bộ tư lệnh Ai là khỏi cường vị lập tức bắn bỏ Dạ Tại sao tụi nó lại tới đây Em thấy tạm thời chiếc anh võ này không có dễ gì lấy ra được đâu Thời cơ tốt nhất Là phải chờ tới tối làm lễ chúc mừng Thì chúng mình mới ra tay Để khỏi phải liên lụy tới những người khác Tụi mình phải tìm cách đưa một số người trốn ra trước Ờ, em nói rất đúng Còn nữa Hồi nãy ở ngoài em mới thấy tay sai của tam hổ Quang đông Bọn á ôm này rất là thích giết người Chúng nó xuất hiện không phải là chuyện tốt Các anh phải cẩn thận Anh biết rồi à, thằng rắn à Tụi bây đứng đây làm gì vậy thì canh gác Canh gác à Bữa nay không có mưa gió cần gì canh gác chứ hả Ây giờ không được không được không được nè chạy nhau nữa mà được nghe được không được được ai được nói nữa có ai đề nghị gì vô tao lo trước đi thế thương nữ đâu có biết hận mất nước sau nhà lại có trồng cây bông cúc bên sông nghe cả bài hát bông cúc đó mà tôi thích bông gì cũng được mặc kệ ở bên sông hay ở sau nhà Điểm đi Hồi trước tôi Khúc Giang, lén chở heo lên Thượng Hải, có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ lén chở heo và lén đưa người trốn giống nhau thôi. anh ờ, lén làm cái nào nói ra nghe coi. Cách này đơn giản. Trước tiên là phải chia heo được và heo cái ra. Heo được sẽ không nhảy được heo cái. Tránh có sự hỗn loạn gì ghen tường lẫn nhau. Quan trọng nhất là đừng cho chúng ăn đòn, bởi vì khi ăn đòn chúng sẽ đãi trên đường, dễ bị người ta theo dõi. Người ra nói, tôi chưa nói tới chỗ quan trọng mà. Người ra nói, Tôi mong rằng các bạn trình bày có tính chất kiến thiết trước khi phải suy nghĩ trước khi nói Quan <laughs> Hùng Chúng ta làm em thắc chế chúng nó được không Anh nói rõ đi Tụi mình ngồi yên chúng nó dám giết mình không Người khác nói Ờ Quan Hùng Quan Hùng à Hai con quần à coi cái gì hả Có chứ có chứ Bố chở à, Nè nè nè nè à, Để mấy chú nói chuyện đi hả à, Lên giường bố đi à, Nè à, lên giường bố, bố đi Bố à, bố à. à nè, đừng suy nghĩ gì nữa, mở đường má xong ra đi ừ, Chạy má ổn lắm, cho họ hàng tự tốt hơn Đừng hết nói Tự cho là chuyện chết Chết đi còn họ má tự do Muốn xuống hả biết hay không? Muốn biết là ngủ sớm đi nha Đúng như vậy rồi, không ai muốn chết sớm đâu Yển đi Đây đi, để mình ra đi được không? Nếu các bạn không có đề nghị gì hay Tôi đề nghị anh Sâm có toàn quyền tổ chức cuộc hành động này nha Yển đi, chúng tôi đâu có tin ảnh Tại sao các anh không chịu tin ảnh chứ hả? Kẻ phản bội là người khác mà Muốn bắt buộc tôi nói ra hay sao? Nói ra đi, chúng tôi gì với nó À, chúng mình đừng có nói chuyện này nữa hãy nghe anh Sâm trình bày đi Im đi Anh khỏi nói Nghe nói đi Ờ. Đừng cãi nhau nữa Nghe nó đi Lần này mình kiếm thần tài Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thì mới có thể thành công Toàn bộ kế hoạch hành động tôi sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn biết Đầu tiên mình phải tìm cách đưa các người trẻ tuổi có bệnh hoạn Và những người không giúp được việc Đi ra khỏi trại trước Để cho mấy người này tránh khỏi thương dòng Trong lúc chúng ta hành động Có điều gì không Tốt nhất là đào đường hầm cho họ đi Bây giờ mới đào, có muộn không vậy? Rất tiếc là con đường hầm đào lúc trước Đã bị tụi Nhật lấp lại Nếu tôi biết ai tiết lộ việc này, nó thần giết nó Nào cho tối à, anh làm gì vậy? À, đâu có gì, tôi thấy anh em nó đồng lòng với nhau tôi rất cảm động Chúng ta đào tạo một đường hầm rồi Nếu có người tiếp tay, sẽ nhanh chóng đào xong Chúng tôi đi anh Một lần à, anh và anh Tâm đã quyết định trong lúc chúng nó đang xem mê dù trường Xem cuộc biểu diễn Em đi hỏi thằng Tài cho biết mật mã Còn tụi anh sẽ đưa các tù binh trốn ra ngoài Ờ À cô Dương à Làm việc cô tiếp đã dùm ba vị phụ nhân của ba tình lệnh. Dạ được ban về tư lệnh để biết dương đại đế quốc nhật bộ của chúng ta không bằng đã tù bình tối nay trong phạm vi hội trường sẽ rút bỏ giới bị quân sự tất cả kiếm được thần tài chưa dạ chưa được mặc lệnh của thiên hoàng hành sự với theo thiết thị xin mời ba vị phu nhân à, chương trình tối nay là sẽ do tù binh biểu diễn sân khấu này cũng do bọn họ làm việc đó xin mời xin mời dạ xin, dạ, chào. xin chào xin chào xin chào thế nào đang hành động quên không tình hình bên ngoài thế nào à, ờ, Không có gì Anh Thanh mà đã ra mấy người rồi Mới bắt đầu thôi Mau lên nha, tôi sợ không kịp đó Tôi biết rồi Nhiều người quá sợ mất thời gian đó Nè, mau lên đi, mau lên đi Mẹ kiếp ờ, ờ, đừng đánh tôi là tôi đây là tôi đây đừng đánh nha đừng đánh sao kỳ vậy tôi đừng giữ cho nữa hả đâu phải tôi định đang cắp hai chai rượu chờ hành động mình xong á uống chung mừng đó làm gì là không làm vậy là tính nghiệp vậy tiếp tục đi tiếp tục đi mộc lan à chuyện gì vậy có biến đổi Mộc Lan à, chuyện gì vậy? Có biến đổi Tam hữu quan đồng đợt tới, kế hoạch có thể biến đổi Cẩn thận hành động, sao đây? Đại đế quốc Nhật Bản chúng ta là dân tộc ưu tú nhất Là con của vị thần Thái Dương Thần Thái Dương đem trách nhiệm thống trị thế giới trao cho chúng ta Chúng ta phải được thành công, không được thất bại Tối nay dạ hội của trại 732 bắt đầu từ nửa đêm 12 giờ. Phải giết cho sạch những người trong trại. Không sót một ai. Đây là mật lệnh của thiên hoàng. Dạ. Yeah. cẩn thận nha à, cảm ơn cảm ơn nè cẩn thận nha cẩn thận nha nè lên giường tao luôn chạy đi chạy đi ai cho này cấm địa cấm địa không vô được đâu mẹ nè nè ở trong có người không không có ra đi ra các người ra đi phải không ai áo à, đi ra đi đi ra Các người làm gì vậy? Mày làm gì ở đây? Thay quần áo, tránh ra, tránh qua một bên. Hoa, chết rồi sao? Lần này chết rồi. Chuyện gì? Báo cáo, tôi được nói là mấy người tù bên này không được biểu diễn, ông sẽ giết chết tôi đâu. Ra ngoài đi. Dạ. Mau thay áo ra biểu diễn. Nè, anh Sâm. Tôi thấy bên ngoài có cả đám lính Nhật. Họ nói sẽ giết tất cả người trong trại mình. Được. Mình đã hành động trước giờ Bọn nó nên hỏi anh giải quyết đi Ta đi nha Chạy mau đi Cẩn thận nha hả Cẩn thận nha Ta đi mấy thằng nó vô kìa tính sau đây hả anh đi trộm vào xăng nha à. tránh tránh đánh tụi nó được giải quyết phần trên rồi canh đỡ ơi ơi Đừng đáng mà Chuyện gì Hành động trước giờ Chuyện gì Chuyện gì Chuyện gì vậy Các anh theo tôi Kêu Thảo Ngọc Lan đi lấy sân tài sớm chút đi Có chừng nha làm gì bên khó đi Thôi, được chứ, được chưa Thủ trưởng nào Tôi thấy hơi đau dạ dày Cho tôi ra nghỉ một lát Cần tôi đi theo cô không Dạ khỏi tôi lấy thuốc được rồi Cô ăn tặng chút nha Cháu đã rồi Ha ha ha ha ha quần áo đi nè nè nè anh sao mà bây giờ tính sao đây tớ khi tụi mình chạy rồi hả nè tớ khi tụi mình chạy trốn rồi hả đừng có lại nhảy nữa thay quần áo đi mình còn phải đi diễn nữa đó không chạy không chạy sao các anh tệ quá vậy cho người khác chạy trước đi đừng có cản nữa thay quần áo đi mà thôi chạy quần áo đi nhanh lên nha tôi vô bộ tư lệnh các cô đối phó gia tập lính canh trước đi nha mau đi Mình thích cái gì dạng đó, tôi thích 又白又嫩的。啊，又白又嫩的，多的是啊！你这个黄皮，哎，八两。 Tất cả đứng lên Mở lên Mở lên Mở lên Mở lên Ủa Cô quay đâu Nè Sao anh chậm vậy Rồi tụi em họ chậm cho Đúng thật là lạc quan Sắp chết rồi chứ còn chơi được ha sớm chưa cưới Em mau đi tôi kêu cô rồi đó lại lên Biểu diễn trước tiên là con rùa này Con rùa ngã ngửa Ngã đi Wow nó ngã ngửa như là chớp nhớ vậy Giỏi lắm Tiếp theo là con cọp kêu gà kêu tôi à Qua đi Chuyện gì vậy Quỳ xuống đi Tôi là cà trống mà Ê chỉ gọi bằng miệng Đừng có dùng tới tay Tại đi Dạ tư lệnh Bà gái này đâu rồi Nó đã bụng Ra ngoài rồi Để tôi đi kiếm nó về Thần tài Mật mã của ngân hàng là cái gì Nói mau đi Nói mau lên Không chịu nói tôi bổ bụng ra bây giờ Giết coi đi Đem con ăn lắm ừ. Không ngờ mày cũng bán nước làm hăng giang nữa Coi chơi dòng ám hiệu hỏi tôi Giang ừ. Lý Trường thành Giang Lý Trường Đồng tâm hiệp lực đắp non sông tội bạc mây đen Nói đi Sao đang nói lại nín gì nè Nói đi Nói đi Không nói nữa đâu có không Thằng Nhật nó đi vô kìa Thì ra còn chim này là thần tài Đứng im Con không lấy được con anh võ đâu Không cho tôi lấy hả Ông tưởng ông là cái gì Nếu con lấy nó đi Tôi sẽ mất mặt thôi ừ. Ông cứ nghĩ đến thể diện của ông Bộ tính mạng của tôi không đáng giá sao Đã vừa lòng chưa Ai cũng không biết được thần tài rồi đó Đừng gạt tôi nữa Dễ dàng người tôi giết chết vậy à Cả đời không có con nào là thần tài đâu Xin lỗi nha Đừng nói nhiều nữa Thấy thằng Tài được chưa Lấy được rồi Về chạy đi Vậy còn Thùng ở đâu Cứ nghĩ tới thằng tình của cô hoài Tụi mình giải quyết nha à, Có bạn gái thì tốt rồi Đi được chưa Được chưa <laughs> Thiếu Lâm đi Bây giờ đây chúng ta chơi quyền thiên cầm bách thú Đã thất truyền một ngàn năm của Thiếu Lâm tự cho mi được sáng mắt một lần nha hả Đại sư Dinh nói đi Gà ướp muối kim bày của khách nhà Sao ta chiếu là hả Dạng môn đón một chỗ trò thơ Rùa kiếm tiền tránh công bắt kinh Còn nữa 450 triệu nhân quyền của Trung Quốc Đúng vậy nhân quyền Bảo gì nó Dạ Bơm bơm nhiều bơm bài Chuyển xin cầm bá thú đông hương thuyền phong chuyến Cô cầm kiếm mày dám lên không? Sử dụng mau đi Đứng im, đậu dễ gì chạy được Mấy cái túi đó, để em qua đây Qua đây đi Thôi yêu à, à, à, Cái lên, cái lên, đi, đi, cái lên đi Sao hả? Bây giờ sao? Bây giờ mình đi đi nha Sao chị Phú Thăng? Phú Thăng Phú Thăng 你站多，我敢食你頭髮。 nội xanh đâu ở ngoài kìa tất cả ngoài chờ anh đó nhanh lên thảo ngọc lan tụi em ở đâu đây thảo ngọc lan Đúng rồi, phụ xe đi Phụ xe đi Phụ xe, đây đây đây Chạy lên, chạy lên hả? Lan à, mẹ không chạy hả? Hay, chạy hả, nhiều quá đi Nè, nhanh lên, chạy lên xe đi hả? Chạy lên đi Chạy lên, chạy lên, chạy lên Nè, thằng Tài đâu? Thì dạ, ở trong này nè Nó đâu mãi cho biết đi Được rồi, thế các người thật nhập thế vậy Để tôi lấy các người nhanh nha kéo lấy trường Đồng tâm hợp lực khắp nông sông tội bạc mây đen từ rạng sáng sau dây chân trúc điểm giam sang Mặt mã tao nói hết rồi Thôi đi lấy tiền của nó đi